dần anh nhé em anh nào có lỗi gì mà lệ ướt hoen mi duy nhất ở trên đời anh chỉ yêu một người một người là em thôi đừng giận anh nhé em làm thân thể hao mòn nhiều đêm ngủ không ngon anh biết đi xa nhiều em hờn dỗi đôi điều chắc tại vì em quá yêu anh đi xa vì lo hạnh phúc cho mình vì lo mái ấm gia đình anh một lòng không dối gian dù đường trần gian nan bao cam gió quanh mình anh vẫn luôn chung tình xin em hiểu và hãy tin anh em yêu anh nhiều đêm anh nhớ em nhiều và anh chỉ ước một điều chọn đời không cách xa nhau và ở một phương xa em chớ nên nghi ngờ em chớ nên hững hờ em đừng giận anh giận anh nhé em anh nào có lỗi gì mà lệ ướt hoen mi duy nhất ở trên đời anh chỉ yêu một người một người là em thôi đừng giận anh nhé em làm thân thể hao mòn nhiều đêm ngủ không ngon anh biết đi xa nhiều em hờn dỗi đôi điều chắc tại vì em quá yêu anh đi xa vì lo hạnh phúc cho mình vì lo mái ấm gia đình anh một lòng không dối gian dù đường trần gian nan bao cám gió quanh mình anh vẫn luôn trung tình xin em hiểu và hãy tin anh em yêu quá nhiều đêm anh nhớ em nhiều và anh chỉ ước một điều chọn đời không cách xa nhau và ở một phương xa em chớ nên nghi ngờ em chớ nên hững hờ em đừng giận anh em và ở một phương xa em trở nên nghi ngờ em trở nên hững hờ em đừng giận anh nữa nè em gian quê nghèo em lên trốn thành đô ôm bao ánh đèn mờ tìm tương lai rạng rỡ khói thuốc bay hòa vào từng điều nhạc lên cao khoác áo tươi màu hồng em đẹp tương ngôi sao người ôm em vào lòng bao đam mê gọi mời bên men say ra người đâu có yêu người ôi cuộc đời em cười mà lệ như rơi lạc bước đêm muộn cuộc đời sao bé bàng tình yêu hay bạc vàng tình yêu hay bạc vàng em không lấy tình yêu trời cho em nhan sắc để em không may mắn số em cơ hàn chẳng một người cứ veo vì em phần số nghèo em mơ ước giàu sang về đi em cuộc sống mẹ cha luôn trông ngóng xin em hãy quay về sống tùy nghèo mà lòng thành dần anh nhé em anh nào có lỗi gì mà lệ ướt hoen mi duy nhất ở trên đời anh chỉ yêu một người một người là em thôi đừng giận anh nhé em làm thân thể hao mòn nhiều đêm ngủ không ngon anh biết đi xa nhiều em hờn dỗi đôi điều chắc tại vì em quá yêu anh đi xa vì lo hạnh phúc cho mình vì lo mái ấm gia đình anh một lòng không dối gian dù đường trần gian nan bao cam gió quanh mình anh vẫn luôn trung tình xin em hiểu và hãy tin anh em yêu anh nhiều đêm anh nhớ em nhiều và anh chỉ ước một điều chọn đời không cách xa nhau và ở một phương xa em chớ nên nghi ngờ em chớ nên hững hờ em đừng giận anh